nhưng vợ Hùng sinh lần này đã là lần thứ ba vì anh ép vợ phải sinh cho bằng được một thằng cu để nối dõi tông đường. Nhưng chớ trêu, đứa thứ ba này vẫn là con gái. Ngay từ lúc siêu âm, biết điều đó, Hùng đã chán hẳn. Anh bỏ bê nhà cửa, mặc vợ bầu bí, chăm hai đứa con còn mình thì đi làm xong, là la cà rượu chè và còn cặp với một cô công nhân làm may ở gần công ty anh nữa. Thậm chí, anh còn rủ rỉ vào tay cô ta rằng nếu em mà đẻ cho anh thằng cu Thì anh sẽ về tống cổ mấy mẹ con nó đi Rồi rước em về Cái đêm vợ Hùng đau bụng đẻ Gọi cho chồng Thế nào anh cũng không nghe máy Đêm đó anh ta bận chăm sóc cô bồ đang bị cảm Vậy là Thắm đành phải gọi đứa em trai mình sang đưa chị đi đẻ Rồi sau đó chở hai đứa cháu về nhà chăm giúp chứ để con ở nhà Sợ chúng nó đói mất vì bố nó có về nhà đâu thắm đau từ đêm đến tận chiều hôm sau vẫn chưa sinh mà chẳng thấy mặt mũi chồng đến. Mẹ vợ gọi điện thì Hùng lấy lý do là đi làm không về được nhờ bà trông nom vợ giúp. Mẹ vợ điên tiết, nói vài câu khó nghe thì anh ta cũng nói lại. Con gái mẹ, mẹ không chăm nó thì mẹ chăm ai? Nếu vợ con đẻ con trai thì con nghỉ việc đến viện ngay chứ đẻ con gái thì kệ xác nó. Thế rồi anh ta tắt máy luôn. Đến 5 giờ chiều, em vợ Hùng nhắn tin báo cho anh biết vợ anh đẻ khó không qua khỏi rồi. Thậm chí em vợ còn chửi Hùng là thằng khốn nạn nọ kia rồi tắt máy. Hùng hơi sốc nhưng hắn ta chẳng hề tỏ ra tiếc thương vợ và đứa con xấu số mà lại nghĩ ngay tới bồ. Vậy là thay vì vào viện ngay xem vợ thế nào thì Hùng Phi luôn sang đón bồ về nhà. Hôm nay nhân tình của anh chắc cũng khỏe rồi, sang tới nơi thấy cô bồ lũng lịu anh lại thuê luôn taxi đưa cô ấy đi không sợ gió máy. Em về luôn với anh nhé, vợ anh đẻ khó, không qua, chắc là nhà cô ấy đón luôn về nhà lo hậu sự rồi. Thật không? Đúng mà, thằng em vợ hồi chiều gọi điện cho anh, nó còn chửi anh nữa cơ, mặc kệ nhà nó đi. Hùng ung dung đưa bồ về nhà, hí hửng từ nay sẽ được sống cùng nhau và anh sẽ có một đứa con trai để nối dõi. Chiếc taxi vừa dừng ở cổng, Hùng đỡ người tình bước xuống. Nhưng vào tới sân nhà anh thì anh chợt sững người lại khi thấy ở bên trong có tiếng cười nói của trẻ con. Đứa con lớn chạy ra ngoài rối rít khoe bố. Bố ơi, mẹ đẻ em trai rồi bố mà, cậu Vinh chụp ảnh con với em đây này. Mẹ đẻ em trai thật ư, thật mà bố, sao bố không vào thăm em mà mẹ bảo không cho bố gặp em đâu. Cô này là bạn mẹ, qua thăm mẹ à bố, em trai cháu đấy có sinh không cô? Hùng sững sờ, không tin vào những gì tay mình nghe được. Đúng lúc ấy thì em vợ ở trong nhà bước ra, nhìn Hùng chằm chằm. Chắc mày tưởng chị tao chết rồi nên đưa con này về hả? Mệnh chị tao lớn lắm, các bác sĩ lại nhiệt tình nên chị tao đã qua khỏi rồi. Cháu tao cũng không sao, bố mẹ tao bảo tao về đây để xử mày đây. Nghe em vợ người yêu hùng hổ như thế thì ả à bồ của Hùng vội vã ba chân bốn cẳng chuồn thẳng, còn Hùng thì quỳ sụp xuống đất, xin lỗi, rồi rối rít lao vội vào viện thăm vợ. Nhưng tiếc rằng khi Hùng hối hận thì Thắm đã không bao giờ tha thứ nữa. Cô nói dối chồng là bầu con gái, xem thái độ của Hùng thế nào, không ngờ anh ta lại cạn tình vợ chồng đến vậy. Lúc cô đẻ khó, anh ta cũng chẳng thèm nghĩ tới tính mạng của vợ con. Thắm kiên quyết sẽ ly hôn và nuôi con. Cô không cần gì tới loại chồng bạc bẽo,